từ đồ thanh xuân con tìm kiếm chúa nẻo đường con qua nắng gió sầm trường tung gieo chúa đi dù những lúc miên mài vì một tình yêu con hằng tìm kiếm vì một ước mơ u ấp ngày nào ghi sâu tim con tình yêu ngài hơn dòng đời thôi đưa con ngày hàng bên con những lúc buồn vui và rồi tim con vắng khúc ca yêu ngài dành cho yêu thương dâng hiến con cho ngài xin tri ân con xin tri ân ngài vì ngài yêu con không lại cho con khung trời yêu thương ngày ngày trôi qua sông đời dâng hiến một lòng trung kiên quyết bước tận cùng đi theo chúa ta hằng yêu thương phụng vụ đồ đầy hăng yêu thương phung vụ đổ đầy tình yêu cho người đau khổ trở thành chứng nhân mỗi ước màn đời theo gương Giêsu vì yêu thân hiến nguyện lòng con đây kết nước cùng ngài dù đời trốn chuyên phó thác triền miên một lòng con 都种。 xin tri ân ngài vì ngài yêu con không vơ không bên như mưa trên ngàn đổ về xanh núi đồi chúa cũng vô về từng ngày con khôn lớn xin tri ân con xin tri ân ngài vì ngài cho con cùng trời yêu thương vì ngài cho con